Xin chào các bạn Phụ nữ như những cành hoa Và Thor Gym của Dương Nguyễn Nâng niu phụ nữ như những đóa hồng Đó là lý do Dương Nguyễn bỏ tiền ra hơn 100 triệu Để mua một chiếc máy để chỉ dành cho phụ nữ Mông và bụng và ngực và lưng Là những phần không thể thiếu Để tôn dáng người phụ nữ Lên một vẻ đẹp vệ nữ Vẻ đẹp Venus Vậy thì vẻ đẹp Venus là gì? Và làm sao để có được cái nét đẹp đó? Hãy đến Thor Gym của tôi đây là chiếc máy Performance Plus nhìn nè nhìn cái tạ nó chạy nè chúng ta đạp ra à, ok ok wow. Ờ, ờ, ờ. sai nha không đạp thẳng nha ba đạp thẳng vậy có tác dụng khi nào chúng ta chụp hình nhưng mà khi bạn đạp thẳng như vậy á là nó bị một cái lực phản đam nó dồn ngược lại vô cái hông bên đây nè dễ bị chấn thương chân bên đây mệt thật chứ rồi đổi chân mỗi bên 10 cái thôi tập chừng ba bốn lần vậy đó không được là sai nè bị sai cái gì bạn biết không các bạn đâu biết đâu chân tôi không có trọng tâm chân tôi đang không trọng tâm trọng tâm phải là chân còn tôi đang trọng tâm lên tay là sai ngồi lùi lên xíu Wow Đúng là những bài của phụ nữ mình tập không có quen mấy bạn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 hai em hấp Haprac đẳng cấp thế giới Đấy, đấy, Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!